okay. Baik. Baik, baik, baik. từ từ. À, đây, đây, đây, đây rồi. Tin. À. Đây. Đây, đây được rồi. Sao to hết nhỉ? Ok đi. To hết nhỉ? đi banda nha <clears throat> rồi chuẩn bị ba nha mọi người từ à, một chấm uh, 1.16.5 chắc vô vô bản 1.19 ủa Optify 1.19 quăng đâu ta rồi đi về nơi xứ xa rồi 119 ờ hai từ để Saki bót ờ, cái ờ, IP server lên trên ờ, lên trên chat này người hai bên quăng đầu đó có đứa nào bót lên giùm có đứa nào bót lên giùm anh không từ để em kiếm này cái bot lên đây để em bót lên đây anh game cho dễ Bót lên bót lên anh game cho dễ đây đây đây hello Torujo nha hello con nha summer mít bà hơi nhỏ từ từ từ từ rồi được rồi rồi từ em gửi lên rồi đây ok cho mọi người bớt đi à. Ok thì uh, ờ, Summy Bot lên nha mọi người hello tuệ anh nha hello tuệ anh nha chào mừng mọi người đã lên máy bay từ từ từ chào mừng mọi người đã lên máy bay của Saki máy bay ờ, <laughs> máy bay ngàn lên xuống biển không bay này bay này thay lộ lắm hello hello mọi người trên lan nha chào mọi người đang xem like nha này tôi bay lắc chứ không là tôi cũng like rồi đó rồi chuẩn bị chuyển qua màn hình game cho mọi người rồi cái khoan thời để Saki nhập cái IP cái cái mật khẩu vô trong server luôn bây giờ để uh, Saki game cái uh, cái cái IP lên trên uh, ờ, IP lên trên uh, chat nha mọi người thì uh, vô bằng phiên bản bất cứ phiên bản nào cũng được nha mọi người vô bằng điện thoại cũng được luôn nha server vô bằng điện thoại cũng được luôn nha Ủa? Nhìn bỏ game rồi Bấm nút bỏ game rồi Rồi Game rồi đó nha mọi người Vô bằng bất cứ phiên bản nào cũng được nha Và chơi cả máy tính và điện thoại chơi chung luôn nha silver VIP Pro Ok, cảm ơn mọi người đã đến với livestream của Saki nha Và các bạn nào mà chưa đăng ký kênh của Saki Mọi người đăng ký luôn nha mọi người Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha Mọi người ủng hộ cho Saki đạt 1.000 subscribe nha con server bây giờ từ huy có hai người vô trọng trước người ta <laughs> Nibigod với lại ờ, Kiêu Vũ rồi phải để nhập cái bát bô coi rồi à. rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua màn hình game nha mọi người từ từ để, để đưa cái đưa cái mặt của zombie xuống như là zombie to quá rồi ừ ờ, nhỏ lại tí vẫn vẫn à? vẫn, to ừ ừ nhỏ xuống ừ người chắc vừa rồi chắc là vừa rồi mọi người Nearby got teleport hả? Tibasep thì uh, stream ngày hôm nay có sự collab của Sumi nha mọi người Sumi là Hello. một <laughs> là một uh, chuyên chuyên về mai Minecraft mọi người Vừa rồi fashion Minecraft Đâu nha <laughs> mà cái tiêu đề là cái tiêu đề là tôi mới đến với Minecraft mà ông quảng cáo tôi là biết vào rồi phiên bản ờ, bất cứ phiên bản nào cũng được luôn nha tại anh ơi bất cứ phiên bản nào luôn nha nên mà nếu muốn chơi đầy đều trải nghiệm đầy đủ ờ, thì phiên bản server là phiên bản 1.19 nhưng mà nếu tại anh nếu mà không vô được phiên bản 1.19 này có vô bằng cái phiên bản khác là được nha tại vì ờ, server hỗ trợ tất cả phiên bản luôn nhưng mà kiểu như kiểu như là mình vô phiên bản cũ thì nó sẽ không có những cái hái được những con rùa hay là những con cáo nha mọi người chỉ có những con sinh vật đó chỉ hái được trong ờ, các phiên bản mới thôi còn phiên bản cũ là không hái được nha chứ mọi người vô trong uh, phiên bản cũ mà đòi thấy cáo rồi thôi rồi phiên bản 1.12 mà đòi thấy cáo rồi thôi rồi tại mọi người giới thiệu uh, hệ thống uh, trao đổi vật phẩm trong server thấy mọi người mỗi người đều có thể làm một cái uh, rương để trao đổi như vậy cái này hoàn toàn là do người chơi tự trao đổi với nhau nha mọi người thấy cái tay của Saki không trời quần à, tím à, quần, à, giày tím quần vàng áo giáp áo giáp sắt trắng à, nón kim cương xanh bốn màu luôn thời <laughs> trang bốn màu người đặc sắc á đâu rồi ui quá hiện tại à, tiểu vũ chắc từ từ để tb tiểu vũ coi sao Ủa hồi nãy mấy hàng đi Nimbogos TP ở đây mà ta Nó mất tiêu rồi Đây Chạy lẹ gì vậy Anh như ừ. tắc kè vậy Vậy luôn hả Lăng quăng <laughs> Ok Ủa ok Đúng không đặt đúng lăng quăng không vậy Lăng quang hả ờ, ok Anh thử mua Anh muốn mua em xem hả Vậy tiểu vũ làm tiến trình thử thách nước đá rồi à, vậy tb tiểu vũ coi rồi tiểu vũ đang làm gì thôi đây kịch chuyển đến ờ, ai ui mày đó. tính hồn rồi cháy như phi phai mọi người không rồi ôi có hát điện hạch rồi nè <laughs> còn chân chơi cái gì nữa mà không có không có không có cấp kim cương nào cái gì khóc khóc thiệt sự mọi người vô server chơi chung với mình nha mọi người ai nở lòng nào gọi người ta là lăng <laughs> quăng không tại vì tại vì Saki bị quán gà đó là phải à, lăng quang ừ lăng quan quán gà là phải lăng quan <laughs> <laughs> anh lấy sắt không hả lấy cho trời có bao nhiêu cho dạ. có bao nhiêu lấy hết bấy nhiêu có có okay, kim cương có kim cương càng tốt có kim cương càng tốt hôm bữa vô cái server uh, sinh tồn á sẽ kỳ không kiểu như không không biết cái Optify cứ vào trong uh, đó rồi kiểu <laughs> kiểu đi đi, đi mai á mà phải uh, cắm đuốc lung tung tung tung á mà có cái Optify vô là nó không cần cắm đuốc nữa hồi nãy tìm cái Aptify tìm không ra nó bay mạo đâu rồi thì chỉ có Aptify 1.16.5 mà hồi tiểu vũ em chơi uh, nguyên một nguyên một vùng hắc điện hập luôn hả ai vậy ô có cấp kim cương luôn hả hát hay vậy đâu có vô vô điện làm cũng liền ngọc để dành vô với trời cấp cấp cấp kim cương mà em chan luôn à gác dạ anh có thể gọi em là Uri ai trời ơi tưởng ai tưởng <laughs> tưởng ai tưởng ai tưởng ai tưởng ai trời ơi tưởng ai Hôm nay à, có muốn xuống đây à, vô chung không? Mọi ngồi đâu rồi? <laughs> hello, hello Saki, hello Babat nha Trời ơi, tưởng ai Hello Ủa? Cái hang này là em nhân tạo hay là thiên nhiên vậy sao nhìn nó trông, trông như được ờ, xây dựng vậy? chết hàng tạo à, ờ, để TB cho Simi ờ, Simi quá Simi <laughs> đọc là Simi không ta TB đến ờ, Simi coi uh, Simi đang làm gì Ồ dịch chuyển tới luôn mọi người Wow Nhà mình à Simi đang ở nhà Đây là Simi nè mọi người Hello hello hello ơi hay à, cái cái màu tông màu hay hết em là màu tím mà con dễ kêu vậy đúng rồi màu ờ, tím tím mộng mơ nha mọi người <laughs> Sumi có người yêu chưa ạ? Chưa nha, chơi Sumi chơi người yêu nha mọi người Ai ai ai mà còn đang ế thì à, đặt gạch trước nha, đặt cọc trước nha ai ấy thì bấm số 1 nha ai ấy bấm số 1 nha ai muốn làm người yêu của Sammy thì bấm số 1 nha còn có được đồng ý hay không không biết nha <laughs> đang mận bán rồi. không chơi được mấy game này á mày thấy em chơi được cà te năm gì đó mà số 3 được không hả số 3 được luôn số 3 được luôn số 4 được luôn số nào được hết á có số là được à có số má là được à <laughs> ờ, server có một cái đặc tính rất là hay mọi người chặt cây nó sẽ ờ, bay nguyên cây luôn đấy chặt một phát là bay nguyên cây luôn rất tiện lợi cho những bạn nào mà lười đi bứng nguyên cây á một hết là đi luôn coi như là đất cờ lem mà nó không có mở cửa được không GTA 5 em tải được chứ chơi lắc bánh còn gì kia kìa Hồi nghe tiếng zombie đâu đây nè không thấy nó Tiếng nhện luôn, tiếng nhện Tiếng này tiếng nhện, tiếng zombie Tiếng nhện Mà không thấy nó Xùm mê <laughs> đâu không phải là ấy tại chưa tìm được người thôi sâm sâm sâm còn uh, trẻ mà sâm còn chưa có yêu đâu yes sir đúng rồi sâm còn muốn uh, còn muốn chơi không sâm còn muốn yêu đời lắm yêu khổ lắm mọi người nhiều khổ lắm thầy mới làm kinh nghiệm không tôi thầy chờ không có ai nói mà không biết các bạn nào mà đang yêu chắc là bạn nào không có đồng tình đâu kiểu như là yêu vui lắm sướng lắm không hạnh phúc Ôi, lắm trời ơi. rồi nhưng mà thật sự là yêu khổ mọi người thầy mọi người chưa mọi người chưa thấm thôi mọi người chưa có trải nghiệm cảm giác yêu thôi thì mỗi lúc mới yêu lúc nào cũng vậy sao mà yêu lâu nó sẽ bắt đầu có có có có vấn đề à yêu ít thôi không nên yêu nhiều yêu vừa vừa vừa hết mọi người ạ à. chơi bd không sung Hey, chiếc lô tờ anh nha GTA nên tải được không chơi lắc bên máy thì cái đó em tải được không chơi được hả GTA thì như cần phải cặp các cặp đồ họa nó mạnh còn chứ cái cái game nó cũng nhẹ game nó kể cả cái lưu trữ cũng nhẹ mà cái gì chờ con con skeleton nó nghe tiếng nhện nghe, nghe tiếng nhện mà không thấy con nhện nào luôn mọi người anh Saki không cài Optify hả ờ nãy anh nhớ là có cài rồi mà không bao giờ không biết cái cái cái nó nằm ở đâu thì không ra cái phơ nữa Cực kỳ, anh sao ghiền mở cửa cho em Không không vô được cửa à Anh cài cái cái đỡ của mình anh mở được <laughs> Ủa nhưng mà như có chỉnh được cái cái mở cửa không ta? Không biết luôn, từ lem lít lít Mở gương không được lem luôn bút. Không có chỉnh sắt được rồi Lem bút Đâu đâu có mở gương được nữa đâu trời ơi Đóng cửa này mở được không? Mở được mà phải lượt ở này không phải lực ở dưới <laughs> không phải được hàng rào thôi em chèo em chèo đường này em ra nè mấy em về với coi phim thôi ừ lâu rồi Saki không có coi phim lâu rồi không có coi phim rồi giờ thằng game không à chứ hồi trước nghiền phim lắm rồi cày ngày cày đêm luôn mọi người phim mà cày từ sáng cho đến nửa đêm cày qua sáng hôm sau luôn một ờ, thời quá khứ dữ dội dạ, bây giờ không không như thế nữa rồi bây giờ có ăn ăn ngủ rồi stream mà không có thời gian rảnh để làm video luôn ui yeah Ê, tính là bắn, nó bắn tiểu vũ nhưng mà mình đau <laughs> có người tiểu vũ giết cái đi thiên vũ giờ hành pro player rồi có kiếm kim cương nè kiếm anh chan luôn hát đúng không hát đúng không hát hát đúng không mới mới vô xe bờ mà hay ờ, kim cương đồ ghê chứ vậy hát đúng không em giờ chỉ chơi game mobile thôi game mobile thì cần như có mới phiên bản mobile vậy mà nếu mà em vô được Minecraft mà mobile thì có thể vô được server trăm ghi trăm ghi nhẹ mà không thì nó chỉ tải hơi lâu thôi nhưng mà mấy cái ổ cứng mấy mấy cái ổ mà ổ DD bây giờ nó HGO SSD bây giờ nó cũng chứa được nhiều mà dăm ba cái mấy cái game 100 ghi đó là cái chuyện bình thường quan trọng là có chạy được khi công thôi chứ tải về thì vẫn lưu trữ được bình thường không bao giờ cái này bị quá tải được trừ mấy ông nào mà kêu như là nghiện tải game á nhập game nào cũng tải game tải mà không dạng game bông tấn không á game cỡ Elden Ring hay GTA 5 hay là Conan hay là game, gì nhiều lắm game khoảng 100 g trở lên á ừ <laughs> nhẹ mà nhẹ chiếm có bốn phần trăm bộ nhớ không mẹ bá server ở ờ, server cái đó boss đâu à, tăng à, tẩy anh vô ờ, server xong mình tự nhập mật khẩu của chính mình luôn nha là muốn đặt mật khẩu kiểu gì cũng được hết à, đặt mật khẩu khoảng 6 chữ số ờ, uh, 6 ký tự á ừ, rồi cứ lần sau cứ vô server là cứ nhập mật khẩu đó là vô nhưng mà khẩu nhân mình tự đặt thôi giống như mình, mình, mình lúc mình đăng ký mật khẩu game á lúc đăng ký tài khoản game á già rồi không còn sức nữa em ngồi lâu em còn đau lưng nữa già rồi bây giờ ngồi lâu đau lưng lắm mọi người ơi thiệt hiện dạ giờ giờ anh ngồi cũng đau lưng lắm ngồi lâu cũng đau lưng lắm nhưng mà dạo này dạo này châu bò hơn nhiều một tí rồi lúc mới mới đầu stream là kia như không quen ngồi cứ ngồi cái ngồi đau lưng ngồi cũng phải tầm tiếng gần 2 tiếng rồi tự nhiên cái tập phải mệt quá phải tắt chim <laughs> đau quá trời đau <laughs> bây giờ cứ như giờ trao bò hơn rồi mọi người nhưng mà giờ tuần này cũng hạn chế rồi không nên ngồi lâu ngồi lâu nó bị chỉ mất công lắm hạn chế hạn chế thôi mọi người ai đặt ai đặt cái giường ở đây vậy <laughs> tiểu vũ đặt đúng không dậy dạ, nãy em lơ hồi sinh đó rồi Tại về để chân chứ tại về hết mẹ ổ Ờ, tại về chân Tại về là một chuyện, người chơi là một chuyện đúng không? hầu như mấy cái game bây giờ đều phải cần cạc đồ họa cỡ tầm tầm RTX ờ, một nghìn sáu 1060 ti chung này như đó cỡ đó cạc của Nvidia ừ. mà hầu như máy bây giờ nếu mà muốn chơi thì cũng phải tầm từ 8 16 GB trở lên nếu mà ok á phải là 16 GB 8 GB thì nói chung nó cũng bị hạn chế này kia lắm từ 16 GB trở lên anh lấy bàn chế tạo của em rồi anh lấy hả các bạn chế tạo á em đập nó xong nó văng người anh á Em lưu trữ thông tin đã ở ở bệnh viện đã 1144 GB vậy? Dữ vậy? Anh tải Optify em cài hay tải về thôi thì tải về cài chứ đâu có Optify phải cài về tải về mới có vô được cái bơ đó chứ em đâu cài cài giường nhà từ nhà Sammy đây bữa nào chơi liên quân chung cho vui em chơi gà lắm nhưng được cái phá là giỏi mình cũng gà mà vô, vô đánh đánh vô mấy đứa đánh với mấy đứa bạch kim với lại kim cương đánh muốn há mồ hôi hộp luôn không, không, đánh muốn khóc luôn giờ thêm gánh chưa rồi summy rồi liên quân luôn em đăng gì rồi em ờ, ganh đầu một đó đằng một rồi gắm người ta đằng đồng một là thiệt cái giả vậy à. phải là cái cái cái ạc chính là đăng uh, chiến tướng đúng không <laughs> ủa chết cha tự nhiên cái tự nhiên cái đặt liễu ngoại sinh chỗ này trời hoa toan rồi à, sao đặt liễu ngoại sinh này cũng gần cũng gần cái nhà mình không sao không sao Saki đi khắp mọi nơi được mày mà biết giao với server thần kỳ lắm chặt một cục gỗ đúng rồi server thần kỳ chặt một cục gỗ là một uh, phát bay nguyên cây luôn rất là nhanh để second cho tụi anh nha Sa cho second tụi anh tụi anh uh, ờ, second gì ta từ kin xét uh, à, tăng đợi anh thì cho Mr. Bịch Ồ không phải, không phải à, Mr. Thi coi Thử coi Mr. Thi coi Mr. Thi quá <laughs> Đẹp nè Skin Mr. Thi đẹp nè Đó anh biết em là ai vậy? Em là Dương Báo chứ <laughs> Dương Báo Trời ơi, kinh tế anh đẹp ghê, nguyên full màu hồng luôn HD <laughs> 500GB là đủ chơi rồi ngoài 500GB thì nhiều khi cài game chưa hết trừ khi mấy ông nào mà nghiện ờ, nghiện kiểu cài game bom tấn nhiều á mới mau hết thôi nhưng mà không không sao game của mình giống được là cài kiểu nào mà hết được ngồi 500GB trừ khi mỗi cái game mà mỗi game mà cài á chừng cài chừng 5 game 100 gb thì nó mới đủ hết thôi cài 5 game mỗi game 100 gb á đủ hết thôi đang nói là ổng cay chưa 1050 ti là chơi đủ chơi được khá khá rồi đúng rồi quan trọng cái cạc đồ họa thôi bây giờ máy tính giờ cần quan trọng cái cạc đồ họa thôi à cái ram 18 16 à, ghi là chơi được rồi 16 10, nếu mà ngon ngon thì cứ tăng cấp ram lên thôi mà đừng có xài mấy cái máy tính mà kiểu các cạc đồ họa dính luôn với lại cái cái máy cái, CPU, cái cục CPU bao nhiêu cũng chơi được nha nhưng mà nó nếu mà xài dính luôn cục CPU thì nó kiểu nó sẽ ổn định hơn kiểu nhưng mà khi mà tại vì nếu mà xài cạc đồ họa rời thì nó cần phải có cái, cái tản nhiệt nữa xịn nữa không là cháy luôn cái máy <laughs> cháy ổ cứng hơn nó nóng lắm mọi người ạ tại vì nó cần à, cái đồ họa à, xịn nó thì nó cần phải kiểu à, nó, nó, nó, nhanh nóng máy lắm nó còn tản nhiệt mà không ăn hôi là xong rồi chính biệt cái máy luôn cho nên là nó mà cái quạt tản nhiệt nó lại đầu tư nó cũng hơi nhiều đó là ý nó là chơi game rồi đó chưa đó đánh stream nha chỉ là mới chơi game rồi đó <laughs> stream thì nó lại lại là một vấn đề cái nữa liên quân nói thêm mình không rồi nhưng mấy bạn vô phim thật mình chắc chơi 1.19 được không được được 1.19 được 1.16.5 được 1.12.2 được nói chung là phiên bản nào cũng được hết điện thoại và máy tính chơi chung với nhau được luôn nha bất bất cứ ai có điện thoại hay máy tính là vô được server hết nha vô bằng phiên bản nào bất cứ phiên bản nào cũng được hết nha server vip vip pro mà mọi người cái link của IP IP server thì Saki có ghi ở trên cái phần chat đó mọi người vô đó để lấy IP nha lên mấy anh lớn chưa sao mấy bạn nó nhỏ vậy nhỏ hả từ thì chắc cho em nó nhỏ từ ờ, đây em nói lần nữa em nói lần nữa coi alo nghe. alo ok nghe nghe chắc nghe đúng không mọi người alo alo là nghe đúng không alo alo thì mà mấy ông không nghe nữa thôi cũng bó tay đó càng lớn ra thì em thấy đi đi tay mới không what đi tay hả <laughs> ai lúc mấy người kêu nhỏ vậy bên lớn là kêu biết điếc tai rồi trời rồi chị được rồi nha được nghe giọng bé thì ừ, ừ tại tại em nó nhỏ tại em nó nhỏ không chơi chơi gì ngồi tù mất thôi thôi vậy rồi nha được rồi nha được mọi người điếc tay đáng chịu <laughs> lúc mọi người chơi nhỏ giờ kêu điếc tay đáng chịu chứ sao giờ Well, bát TV đã chơi server vô báo Saki tiếp mãi rồi Đố anh biết em là ai KKMC Tên nghe rất là quen không lại má Nhưng mà dạo này chơi não cá vàng quá không nhớ Ok con Để Em gì? Ok Ok con trai Bà Nhe này đang đổ hỏng cái gì ạ? What the heo Bà Nhe, Nhe là em á Tại lúc chưa nói Bè phiên bản bao nhiêu cũng được nha Ca ừ, ơi bao nhiêu cũng được nha BE của mình BE của mình không có skin này vô đây set skin luôn nha <laughs> vào biết vừa rồi mà muốn cái gì là có cái đó à anh còn than không cho em muốn em có skin nước. là có skin à vô cầu hang hả đâu qué Hang, cục than làm nước á à, để em xin cầu hang cầu cục hang này trong nhà anh có sao á anh vô coi em có vô được đâu ủa mà cái cửa đi vô cái nhà đâu rồi ta như bên đây đúng không đây nè trời cái nhà ẩm sao không nhớ mọi người đây đây à, đóng cửa lại coi nhận quái vô nha ừ. đứa đừng có để để ờ, cái lóc ờ, phía bên cạnh thằng rào quái nhảy vô nhà rồi rồi ừ. rồi cứ mở cứ mở được cái đường dữ chứ đây nè rồi nhớ nhớ coi chừng quái hang đá rồi ta chết có mất đồ không không mất đồ nha mất đó mất mất tiêu không mất nha mất thì mất công là mấy đứa lại khóc nữa kiểu mất đồ mấy đứa lại khóc nữa khóc là mất công qua nó dỗ nữa khổ lắm đi xem dỗ khóc đi xem dỗ chưa khóc đi xong đi dỗ chưa ở cái trong cái rương mình để đâu ta cái hang đá mình như để trên lầu để vô đây kiếm ê bắt bắt quả tang cái đối xâm nhập bất pháp <laughs> rồi cái cái cái cái hang đá ở những nhà hết hang đá rồi sao á hết rồi hết rồi hết rồi hết hang đá rồi vậy thôi em đi mai chứ ga có sẵn quạt hả ờ, một số cái ờ, bề ga nó sẵn quạt nhưng một số không biết nữa trời chưa cập nhật được cái tình hình lá bị hơi lỏ ừ lá nó lỏ lắm mọi người ừ. mọi ừ, người nếu mà muốn chơi game dạng mà nó ngon thì đừng chơi lab trừ khi tại vì lab nó cũng cấu hình đó nhưng mà mắc tiền hơn so với lại pc mà được bui được bui ờ, kiểu kiểu ờ, kiểu tùy chọn á Kỳ bao giờ la cho em lại chung không? Cây cú vô không khóc Không đóng không cửa biết, được Không biết trẻ trâu lại Cửa này không đóng được nha Chỉ có chỉ có chủ nhà Ê Chủ nhà này mày nè mày nè trời ơi trời ổng mạnh mẽ ghê rồi. mọi người mày hết, hết mũi tên luôn mọi người bắn hết mũi tên luôn rồi, nữa cái hai này ai mai rồi đi. trời bấm cửa lại thôi rồi bay hết vô rồi nha leo lêu, lêu. chơi vậy ngồi tù mất vậy <laughs> con lạy má con đang hỏi ổng đình có trả lời vậy luôn ôi than nè Saki bao giờ la cho em lại chung ok ok ok la chung mà la chung thôi cho anh em chịu đi la chung xử nó đi tại anh mày không ấm thúi vậy em bị điếc rồi không còn sợ điếc gì nữa ha tôi thấy na khóc không à bà khóc à đâu ai khóc sao khóc à không đâu có khóc đậu lọ vậy sao em vào discord không được anh ngày cái cái cái râm này chỉ dành cho youtuber collab thôi nha mọi người à, dành cho các bạn đối tác uh, ờ, collab stream với lại saki nha à, cái còn à, chứ vô chung thì thì uh, ờ, thường nằm mà uh, kiểu như là sau khi uh, stream uh, giao lưu với các bạn thì uh, mọi người có thể vào cái kênh uh, chung nha sao em không cái này cái rương này có chậm được đâu rương này có có, cấp quyền hết rồi chỉ có chủ nhà mới lấy được thì kiểu mới mở rương được thôi à hello nimigot nha <clears throat> discord vô bình thường hả discord à đi discord ở discord, discord máy chủ thì vô bình thường server vô bình thường lúc nào anh vô mét là anh cũng mấy em luôn mà bây giờ không nhớ tại não có vàng anh em anh chỉ nhớ được uh, đứa nào mà hay kiểu kiểu, kiểu hay lẫn giỡn trước mặt anh em nhớ <laughs> kiểu như là Sumi hay là ba bát thì anh còn nhớ đứa nào mà kiểu hầm lặng quá đâu nhớ đâu tại hai đứa này nó nó nó nó, nó lãng bể cho mặt anh nhiều anh mới nhớ thôi em xóa rồi xóa gì cơ kìa What? Hình như như không làm hình như con con con con zombie này cầm sắt kiếm kim cương hả? Gắt vậy, từ Anh ở đây để anh đi kiếm kiếm nó kiếm anh như bỏ đâu rồi. Kiếm anh như bỏ đâu nào rồi? Em còn hơn má bát luôn mà anh không nhớ à Hay anh giờ cái đầu anh chỉ còn nhớ ba bát thôi <laughs> đầu anh giờ dừng nhớ ba bát thôi không có nhớ ai ngoài ba bát đấy kiểu ba bát để lại cho anh một cái gì đó nó ấn tượng trong lòng sâu sắc đó mọi người tại vì bây giờ não cá vàng mình nhét vô nhớ không không nhiều lắm nhớ người này là quên người kia vì như bộ nhớ anh nó chậm à, kiểu như bộ nhớ anh nó không có đủ dung lượng nhiều quá mọi người rồi cái nhận tính rách cái gì quên rồi cái kiếm à canh có kiếm ngoài đây nè à, có kiếm có kiếm có kiếm có kiếm có kiếm ôi em nhờ anh kìa ơi trời ơi à, để uh, cho set skin cho banda cái skin set um, banda uh, panda luôn đi Để coi ra cái gì đi xa đi xa oh what banda uh, uh, tv là cái gì ta oh my god được này oh banda là nam hay nữ vậy anh là xét ờ, skin nữ rồi chắc chắc là nữ quá cái cho là vậy đi anh nhớ em do donate cho 400 cũ rồi nhớ rồi nhớ rồi nhớ rồi nhớ rồi anh nhớ rồi càng ngày nhớ rồi <laughs> nhớ rồi không có quay đâu <laughs> nhớ không có quay nữa đâu à nhắc nhắc donate mới nhớ ra trời bữa giờ mình đói bụng quá không có ai donate ờ, tiền cho mì gói nó buồn ghê mặc dù ờ, anh ờ, sống từ sống từ vũ trụ từ vũ trụ xuất thân từ vũ trụ nhưng mà cũng phải ăn á à, mọi người không sao kỳ già lắm sao kỳ đùa mọi người không đang đang nghèo mà mọi người donate đi donate uh, mỗi người mỗi người mỗi người mười nghìn thôi ừ cho 10 000 là đủ mua được hai gói mì rồi nếu mà ở Việt Nam mua được hai gói mì rồi đấy ở Mỹ không biết nha ở nước ngoài không biết nha nhưng ngoài ở Việt Nam là mua được hai gói mì đó sao bán chưa sao em bắt có sắp rồi em không có anh phải nói tên em mà thì cay cay á cay cay đó nó tên dương nó tên dương nó tên dương nguyễn dương còn là hoàng hoàng anh gì đó dương dương quá mình đi bán sắt cho mọi người bắt sao cái nhà mình bị mấy con nhện nó ám hay sao đó trời đi vô cái hàng tối không có quá giờ? không chưa ủa từ ăn cà rốt tới đói rồi mình bị mấy con quái hành quá giờ, giờ mất gần hết máu luôn ăn hết cà rốt mà chưa hồi hết máu luôn mọi người dạ đây là Vanda hồi Vanda chưa nói với anh là Vanda là nam hay nữ luôn á à, Vanda là nữ em nghĩ là vậy không nếu mà gì uh, suy đoán qua nó thì uh, Vanda game gì như chắc là chắc chắn là nữ em cũng thấy là nữ tại kiểu như cái linh linh cảm mọi người cảm giác của loài cáo mạnh lắm rồi ờ, à, mặc dù cái thân xác này như cũng giống cáo lắm thân xác này như dễ bị nhầm lẫn với lại uh, Nico là chơi Minecraft Pro đó mọi người cho nên là mọi người cứ cho nên là phải đi theo uh, Sammy học hỏi kinh nghiệm cho Marat mọi người thấy ông ông ghi cái cách lại gì không mọi người đã đến với thế giới của này tôi mới đến thế giới tôi có biết gì đâu nghe tôi rồi ừ ờ, không được sao tại vì à, anh anh cái à, trước của em là vào rồi mới rap mà giờ em đến cũng như là chuyển sinh trở lại thế giới cũ thôi <laughs> vậy đúng <laughs> cái này là bình dương rồi sao em em em đào hố như vậy ủa panda ơi anh điên anh ủa mày đó đào như mày vậy bị chúng không la ba chết đó nguy hiểm lắm Sammy đến từ Bình Dương nha mọi người Sammy đến từ Bình Dương nha mọi người <laughs> Nhưng mà Bình Dương này nó khác Bình Dương Việt Nam Bình Dương này lạ lắm Bình Dương ở đâu á Mình đến từ Sao Hỏa Bình Dương của Sao Hỏa Sao Hỏa của Bình Dương luôn hả <laughs> rồi sao mãi là lạ lắm nha à mà chưa đặt cái lửa chạy trong nhà đặt lửa chạy trong nhà nó sáng sao hỏa bình dương đóng cửa rồi nha đứa nào mà trong nhà đáng chịu nha bị nhốt á mọi người thấy là Saki ác chưa đâu có ác đâu À xin hiểu với mọi người thì Sumi là em gái cùng cha các mẹ ở ờ, các ông nội của mình ờ, của anh nha. Ơi. Cùng gia khác ông nội. Mẹ. Này. Này. Đây là cái nhà của Hop nè mọi người đó. À, nhà của cha hồi trước trong cái stream lần trước mà stream uh, ờ, collab đó đó để ở đây xây cái cái cái khu hầm mộ này giờ kiểm tra lại cái nhà coi còn nguyên vẹn không không chắc không còn nguyên vẹn đâu bóng trong cũ đâu dương đợi chứ phải đợi chứ sao hở thời đòi donate à Sumi đã cha cha hồi sinh chỗ này rồi không sao không sao không sao không sao bạn không có quyền được cấp bởi OGIP Hot và cần phải dùng cái rương này khóa hay không phải à? hò bây giờ đi lên trên thôi thì khanh từ có một cái phòng nhỏ nhỏ đây giống cái nhà tù dạ, vậy dạ. đào đường hẳn ra kim cương ờ, nghe nghe uh, ờ, Saki có nghe mấy cái bờ bờ rồ các bạn ờ, bờ rồ layer Minecraft uh, chia sẻ kinh nghiệm thì kêu cương là mọi người đào đi xuống đá nền xong là mọi người đào thành một theo hướng hai block ha đào theo kiểu hai block trên và hai block ngang hai block dọc và hai block ngang cái đào thẳng tới đào mình làm cầm hai block đó, nó sẽ dễ có ra kêu cương hơn còn uh, như, như uh, theo như Will chia sẻ thì uh, nó gần dung nham mà sẽ có kim cương <laughs> thì chắc vậy còn đối với các uh, bạn uh, siêu pro khác thì uh, bật F3 lên là có tất cả F3 hả? F3 em Không biết ai hết vào F3 chứ không có hết vào F3 lắm đây hướng này cứ kim cương theo kiểu mà đi khám khám phá cho nó vui tại vì anh sẽ kiểu thích chơi chơi kiểu khám phá à như em nhớ không nhầm là xuống tầng âm 16 cái gì là cũng thì có đứa vậy mà bữa đứa nào nói từng âm nói anh từng năm 50 làm tìm làm tìm muốn lòi cái mắt ra không thấy từng năm 50 đâu hết nó xuống âm 16 là hết mất hai báo sao kỳ dữ Bây giờ để ờ, để tele chỗ Nibi God có nó làm mò lên nó làm lên nó làm cái mò gì chồng. Con ờ, người vi vi làm đầu đường thẳng ra kim cương đúng rồi đầu đường thẳng ra kim cương ờ, ờ để tb đến chỗ nibi god TB đến chỗ em em đang chụp cá Dây Quách được con làm cái gì vậy? Xây gì vậy? TB Oh my god Xây cái gì ở đây vậy? Oh my god Trời ơi Anh đi xây gì đây Máy máy farm hả? TB stream sớm mà sa Saki sớm mà tại vì à, có ai sẽ kết thúc stream trước trước uh, ờ, 9 giờ cho nên phải stream sớm tuần này tuần này sẽ có ai kết thúc stream trước 9 giờ trừ chủ nhật thôi chủ nhật thì uh, thoải mái chủ nhật thì thoải mái nhưng mà chủ nhật tuần này thì anh xui về à. không chủ nhật tuần này thì uh, phải kiểu tại vì chủ nhật này có lịch collab á cho nên là cho nên là stream nó sẽ trễ hơn nhưng mà thời gian nó sẽ ờ, ổn áp thời gian nó ổn áp hơn tại vì ờ, chủ nhật rảnh mà tối đâu có cần quay nghỉ sớm đâu quốc xuyên đêm cũng được tôi đang tìm cách lên nè mọi người nhưng mà uh, tuần này thì chim sớm mới view rồi tại tuần sau tuần sau thì không biết tuần sau có thể là thoải mái hơn cái như là ô, ờ, quất ba bốn tiếng cũng được còn <laughs> chụp chạy chạy một chút cũng được nhưng mà còn, còn sau khi stream vào tầm 18 giờ 19 giờ buổi chiều á hiếm khi rồi chim uh, stream stream lúc uh, ờ, 20 giờ yeah. Dạ. hello tiểu dụ nha hello tiểu dụ nha đúng ở đây là ai xuống à, đây nghe hình như là cô collab lịch ờ, lịch stream của của Villa mình như là bữa nay cũng kiểu uh, ờ, Minecraft nha cũng uh, ờ, Minecraft nhưng mà à, server của uh, cô queo hình như có bạn bữa vô discord của quá hình như có bạn hỏi là có điện thoại ê, điện thoại cái chơi chung được với máy tính không thì uh, ờ, queo có thể cài cái lúc in cái lúc in có một lúc in dành cho cho hỗ trợ cho việc cái, cái các bạn chơi điện thoại á chơi được trên máy tính luôn chơi chơi được cùng cùng với mấy bạn trên máy tính luôn nếu mà Will cần cái đó thì ờ, để sau khi gửi Discord cho mà thường là tùy tùy tùy quay qua thì kiểu như là sợ là will kiểu là muốn mấy bạn chỉ có máy tính chơi thôi á tớ sẽ đá stream sao hở rồi đá stream à vãi em tìm được kim cương nữa nè thôi vậy ta hay vậy ta ai tính tính tính tính tính ra là mình vô nãy giờ luôn mà thiếu ngủ vậy mới hello Ê, may mắn nhất server thì đá chim đá chim đá chim với đá con gì nữa bây giờ ông tê bọn em tới chợ tê là bọt sao ta tb t tb tb here ờ ấy thế mà giờ mình đặt lệnh b tất cả mọi người dùng chỗ đây sao nhỉ được à? được được được được được nhưng mà kiểu sợ mọi người đang làm gì đó tb cái mọi người chửi không không phải chửi đâu nó khóc thôi à khóc thôi sợ mọi người khóc nhưng thôi chứ sợ không sợ mọi người chửi sợ mọi người khóc thôi em tb em mua tb uh, uh, summy rồi đặt cái lệnh ủa từ what tb tb summy sao mà nhầm tên nhầm tên anh à, nhưng mà không đây, đây, đây, đây rồi hơi ngáo rồi ok là chịu hồi à, sumi đến à, với lại cái à, cái cái cái cái, cái máy farm của Nibigot không biết gọi máy farm hay là cái gì đây máy farm quá thiết kế là máy farm rồi kêu qua bát đi Vừa vào thì sẽ về được 10, 10 phút em được 14 viên cương Đúng rồi Sơ hở thế là nó sẽ đá chim Saki Đá stream Đá stream chứ không có đá chim nhé <laughs> TV em nữa, TV em nữa, ok nhưng mà TV lên đây là không có đứa nào không có đường không có đường xuống đó nha không biết có đường xuống hay không á chứ cái chỗ này hay hay hay bất ổn quá à, để TV uh, tb uh, banda banda rồi TV qua chỗ uh, ờ, uh, ờ, summy rồi đó coi chừng lọt nha rồi TV uh, ờ, tăng thủy anh tăng tay anh TP qua chỗ uh, DP God ok tăng tay anh tên đẹp mà tên tên đẹp thì chắc chắn là người phải đẹp em còn giàu hơn anh <laughs> ừ mới vô mà kiếm được người bấm kim cương là hãy giàu rồi mình em có xô nước nhưng mà anh đâu có xô nước đâu anh lọt xuống là anh chết sợ lắm ơi bán chó đẹp vậy nhưng mà không sao mình có ơi ơi mấy con phantom tới rồi nè quánh bòm đầu kêu qua bát đi anh qua bát đi đồng kêu đi đâu rồi kêu qua bát nào dạ, xuống đây xuống đây dạ đau quá mày đưa quýnh giùm anh đi sang đây giết anh luôn quá nè dạ. hey xuống đây dạ trời ơi xong rồi con này cắn đau quá vậy bữa này nè bay bay xuống đây nó bị tường của gót chặn lại rồi cái đường của gót chặn lại rồi còn một con bay trên đây rồi ừ, nhưng mà nó bị tường chặn lại nó không có xuống được nữa rồi nước sát sát tường các mọi người tele em với tele uh, tiểu vũ à, à. tiểu lũ tiểu vũ tele tele qua banda ok đứng đây chúng ta chụp hình là được á tham anh một đội chụp hình được nè hồi <laughs> ai cũng kiếm gương á dạy kiếm gương của anh cha nữa trong khi mình cài xài kiếm sắt <laughs> khổ thiệt sự luôn em cái gì nó vậy người anh đi còn TBL qua nữa ừ, vẫn một trăm mười chín á đúng rồi một một trăm mười chín mà tuyền có thể chơi uh, ừ, thì tuyền mua 1.19 cho nó có trải nghiệm đầy đủ hơn tại vì cái server mở sẽ phiên bản 1.19 mà chụp hình cái mọi người rồi mấy đứa đâu lọt hố hả lọt hố online hả chụp hình cái mọi người <laughs> tiêu vũ bay tiêu rồi tiêu vũ bay mà rồi có cần à, tb bọn tất cả mọi người xuống đây chụp hình không nhưng mà không biết thằng ba bát nó làm gì Sumi chạy đóng tiêu rồi Em rớt rồi Nhìn nè anh Tele em giới Ở đây Tele uh, ờ, tiêu thụ tiếp nha à, Banagi ai skin skin của ai cũng đẹp quá đó trời hồng xanh nè đủ màu á à, anh em đang đi tìm kim cương đợi lúc mình chuẩn bị tìm hai nó hai kim cương mình tb nó một cái qua đây là <laughs> khóc <laughs> khóc ra nước mắt luôn khóc cạn nước mắt đi đâu tb sumi đúng không tb sumi đúng không không tb em chữ anh á ok uh, ờ, sumi tb qua qua chỗ banda Hello. Bây giờ Sammy rồi. Trời Sammy cô tem một, một sắc tím rất là ờ, nổi bật. Sammy không có cái gì luôn. Rồi anh Liên đẩy cái giày làm sao chụp hình nhìn xấu vậy nào thiệt. đi chỗ nào rộng rộng chụp hình mới được. Chỗ này xấu quá. Ba bá đâu? Ba bá đây đang đang đang đi chơi hát là kim cương. Đang đạt kim cương ngon lành. đài đang làm kim cương cái tấm cổ rồi gì đây <laughs> sao nhìn dám nhìn này dám đấu trường quá vậy dám đấu trường với nhau quá vậy anh đang đây BBB không? Từ từ lấy Tìm kim cương ra lông rồng spawn. Ừ. là lòng sờ bao mà mà nó anh nhìn đâu ra hành lông sờ bao ai hên quá có nước ở đây bị rơi ra khỏi thế giới hình quá Mày là có nước ở đây à đây là cái nhà của Nibigot nè thì là biết rồi Đi kiểm tra đúng không phải nhà của Nibigot không đây là nuôi nhà Nibigot nè nuôi chó nhiều quá cho con con đi Dạ, Sumi TV Hinoram Cho một con PVP không? Không, hình chó gặp tên mới cho được sao á Có h không sao say cao vậy <laughs> Trời ơi, mình, mình, mình, mình, mình rớt, rớt mà nó cười kìa Sao bà cầm cái kiếm ra tôi sợ gì Bà tấn tệ anh này nè Ôi Con lúa nhiều quá à, Rồi sao kia đâu Anh đang uh, đi, đi đào ruộng trộm nhà Nibigot Có một nhà nó sống có một mình thôi Nó, nó, nó làm ruộng lúa gì, gì bờ dưới vậy trời Wow, ruộng cho cái làng ăn hả? Vâng chứ Ủa này là cà rốt, ở này lúa quá trời luôn nè Cũng sắc Rồi mất tiêu cái quần rồi, rớt xuống mất tiêu cái quần luôn rồi Có ai thấy cái quần anh đâu không? <laughs> rồi Khổ thiệt sự Rớt cái quần rồi Vô đánh bầm đầu ba bát này bạo lực với gia em trời anh em tốt với nhau là phải không nên đánh nhau phải không đánh không phải thương yêu nhau không. anh em sống chết với nhau vậy mà kêu là anh em sống chết với nhau này chết chết cái ca ca ra nha anh thôi vô à. quýnh hôm đầu em kìa chúng ta đã trở về uh, cái uh, cái hầm mộ của hot rồi gì mà nghe hầm mỡ ghê vậy vô đánh vòng đầu summy summy cứu te gì mà đánh không biết vậy mà rồi chung tim mày đó rồi hết không có tiếng động đánh nhau hết đó rồi tim này tim là vậy đó mà sơ hở là đầu quýnh vòng đầu mà anh em tốt <laughs> Từng nghe lên chắc có bình lâu Không, không, ơi. không, không Đứa nào đào ấy đây nè để lắp buông cái hố cho khỏi lên luôn Ê ông mấy em đi xuống em Giờ vô trong cái giường để mình ờ, đặt cái mà sinh lại Ô gì vậy Mù đánh bùm đầu Simi mà coi sức đánh không á đánh được con món semi khỏe lắm á Ê, không mấy anh bấm chữ kêu em đi thì cái bây giờ vậy luôn chị ạ xin tỷ hiệu tên chị là sumi này hình như nướng cà rốt được không ta cà rốt không nướng được à hello tới đến để đá chim saki Bada kiếm được thêm 8 dây ông cương nữa rồi Ui da Trời ơi, phỏng phỏng Banda đã mai được 15 dây kim cương trong vòng 5 phút à, phát hiện nghi vấn hát có hát không đó có hát không á cái phần mềm anti nó báo báo hát kìa bây giờ anh liên kiếm cương hơi nhiều á <laughs> có hát không á thiệt không thiệt không em mau nha tại em bị bận xíu đá đã mai được 16 kim kim cương trong vòng 5 phút chứ anh ti nó có báo hoài thôi hồi nãy mới kiếm được 15 viên cương bây giờ kiếm được 16 viên cương nè gì ghê vậy à, ủa cái quần ra rồi có cái quần rồi có cái quần rồi hay chu cho có có, có sẵn vàng ai muốn sẵn vàng không có ai muốn xây nhà không chắc không có ai muốn xây nhà đúng không đá chim hay đá stream đá chim hay đá chim cái đá chim là cũng giống nhau à hello hắn nha chào hắn nha xâm bận xíu bữa khác chơi tiếp nha xin lỗi mọi người bye bye Sammy nha à, vậy là Sammy đã rời cuộc chơi rồi mọi người ạ ai ai muốn mà Saki uh, collab với là Sumi uh, vào tuần sau thì mọi người bấm số 1 nha còn uh, còn không muốn không thì mọi người bấm số 2 mà chắc chắn là mọi người sẽ bấm số 1 đúng không đứa nào bấm số 2 là ghi đầu đây trời nhà không có gì ngoài cà rốt hết đó. nhiều khi mình may mắn mà toàn bị mọi người kêu <laughs> đúng đúng đúng đúng đúng giờ là mình phải ờ, lấy cái xô nước không hoạch cái đống lúa này cái xô nước để đâu trong nhà nhớ đâu trong ờ, hình như dưới dưới lầu á đấy là phải dưới, dưới lầu kiếm tiền ra ngoài nhà Hello em ấy Thôi rồi, giờ đi kiếm cái cái cái uh, nước rồi Xô nước đâu ta Why À đây rồi, xô nước đây rồi Banda đã đào được 16 kim cương trong vòng 5 phút Báo hoài ta Ok tiếng nước tiếng nước vậy các thu hoạch rất là nhanh gọn thu hoạch được một à, đống lúa rồi mọi người lúa với lại à, cà rốt em vô cổng địa ngục chơi xong vô lại để về thì băng luôn vậy là bị uh, mấy con quỷ địa ngục ám rồi ủa gì thời anh bát vào ghế xâm đi đứa nào bấm số ờ, số 5 vậy em vô like thế chỗ sẽ xâm cho em ờ, lần sau collab tiếp nhau ok Sammy giờ vô server bị băng game hả à? bị luôn Banda hát mai 20 diêm cương What Kim cương nó nhiều vậy Alo Kim cương nhiều dữ vậy em Vì là kim cương liên tục Đào được kim cương liên tục vậy Trời ơi may mắn vậy luôn anh anh à, đi mai ôi nó được có bốn viên à <laughs> rồi bị hiu chơi mất tiêu rồi ủa như bị hiu chết trên lava có bị mất hết đồ không ta thì chắc là không chắc là không không có bị mất hết đồ giờ vô server là bị băng á nó bị cái lỗi công địa ngục hay sao á mà công địa ngục để đâu sao tự nhiên thuyền ở đây đứng hình vậy hello ở đây uh, chúng ta có bao nhiêu người 1 2 3 4 5 6 6 người mọi người 6 người trong này 6 người trong này rồi nãy bé anh Khánh mà ta mất tiêu rồi đang ăn bánh mì mấy má ơi đứng giữa rừng bánh mì rất là chiêu giết em được không em kẹt rồi để tb em qua đây tb uh, ờ, tăng tội anh tăng uh, ờ, tội anh uh, qua đây ok những con người tàn ác thường được sống bình yên còn ngày em may mắn bị kêu là hát <laughs> không sao em không sao không sao trai hát và vẫn không thấy kim cương số xui vãi rồi đông mà ăn bánh ăn ăn bánh mì ăn bánh mì giữa rừng là chiêu lắm á ủa gì ạ <coughs> bia xếp à, mấy bạn đừng có bạn ba la vậy tội bạn nghe tiếng chim hót <laughs> ủa kim cương này nghe tiếng chim hót luôn hả có chim luôn ở trong cái rừng làm gì có chim đâu mấy bạn đừng có nói banh đa vậy tội banh đa không sao Manda có anh có anh thương yêu em mà được rồi <laughs> em đã trở lại mọi người phải thương Manda chứ sao lại nói Manda vậy được Manda đâu có hát đâu Ủa mà lấy sản gì để cờ em lấy sản vàng nha Tiền ơi để uh, lát nữa anh đưa cho cái sản, sản vàng cái sản vàng như để đâu trong nhà cái cái mà quên cái nhà mình nằm đâu rồi ta cái nhà đâu đây nè em đi tàn phá rừng ok tàn phá đừng đốt như rừng nha nhà mà quên thì khi cũng quên mà đâu cái nhà đâu rồi để nhà lấy cái sản vàng được cho em yeah rồi sản vàng ở đâu ta như trong trong trong đây ờ, Ủa, phải không ở đâu trong lầu hay sao á lên lầu kiếm sản vàng sản vàng sản vàng à đây rồi sản vàng đây rồi sẽ là tiền thôi ừ. đâu rồi tiền đâu rồi you make claim 336 block Tuyền đâu rồi đây đây đang đứng đang đứng uh, ăn ăn ăn bánh mì à rồi sáng vàng này em bấm uh, sạc uh, sạc claim sạc claim ra bấm uh, sạc claim nha bấm xe claim ôi em đi mai rồi chết đuối ăn xong rồi đi mai còn chết đuối nữa cấp like qua uya đây nữa lại nữa trời ơi cứ bỏ đi cứ cứ bỏ tôi bỏ tôi đi mà không à bỏ Saki đi không à cứ vậy không à hay vậy quá à Nibigot hay vậy quá à chú tám hay vậy quá à dội chú tám giận chú tám giỏi chú tám chú tám hay vậy quá à sốc thiệt sự vậy mà gọi là tình nghĩa anh em tình nghĩa em em vậy sao có bệnh lâu được vừa nghe like vừa chơi hồi tính ra cái cái cái nhà mình ở một cái địa thế rất là đẹp luôn nhìn chiêu thiệt sự <laughs> rất là sự cái nhà này đố mấy đứa biết là anh xây trong vòng ờ, bao nhiêu thời gian bao lâu á sao cây không trái đâu cây ở đâu không trái đừng đừng có đốt đốt rừng lốt lần ai nhỏ này trời ơi trời sao biết khi nào của người ta hả thì bấm vô nếu mà đầm đập lắp đập lắp không được á nếu mà em đập lắp không được á thì đó là đất của người ta hoặc là em lấy cái que gỗ á lấy cái que gỗ em bấm vô trục phải vô trong đất á là nếu mà không phải đất của người khác á nó sẽ như là no one has land this lock là không có ai sở hữu cái đất này ấy da cái gì vậy u là trời sơ hở là cháy à giận thiệt sự giỏi nhìn <laughs> tại anh với chú có Hồng ấy tưởng nó hiền như bên anh Will thì như bên anh quy mà có có hẹn mà có hẹn mà tính là bên Brooklyn bên bên Will là là toàn là anh anh anh, cố, cố vấn tư vấn không á đây rồi đứng đây xếp hình xếp hình quên xếp hàng được rồi xếp hàng uh, chụp hình mọi người dây à nhỏ này khói ờ, ờ, đốt anh hoài vậy không á mới chụp hình được rồi mọi người dây dây dây dây dây nó bài banda chụp hình nè tiền chạy đâu rồi ta tiền đang bơi qua á thôi nhỏ này đồ dai quá à gặp anh mà có đứa em nha như em chắc ngày nào mỗi ngày anh quýnh nó thấm thấm thách chục lần đây năm à, năm năm em siêu nhân quay mặt quay đây tiểu vũ <laughs> quay mặt qua đây là mà năm em siêu nhân mà <laughs> quay mặt qua đây quay cái mặt qua đây là năm em siêu nhân coi đâu rồi nhỏ này bị gì ta hồi nhá đang từ đang đang đang nhìn về mông lung xa xăm rồi siêu nhân thứ năm đâu rồi sinh nhân khuyến năm quay đây coi sinh nhân khuyến năm quay lại đây coi chụp hình nè chụp hình nè đúng rồi mới có bốn sinh nhân à còn sinh nhân khuyến năm đâu đây chụp hình nè qua đây qua đây chụp hình năm em siêu nhân tiêu vũ cái mặt qua đây coi không có báo nữa hai Đừng có báo nữa hơi giá người ta hết buổi tối vui vẻ nhé game di và mọi người đây là lần đầu tiên mình đến stream của cậu hello htv hvt <laughs> nha gặp hành htv đây là năm nay sinh nhân mọi người à, gọi là saki nha tờ à, ờ, ờ, ờ, cái game di là cái họ thôi không phải là tên không Kenji là họ Saki là tên rồi Saki rồi Hero Yuri nha Hero Yuri nha cái gì vậy cứu anh mấy đứa cô hay của anh ra cuối cùng em cũng có hết rồi tưởng em báo không chứ tưởng em chỉ báo chứ vậy cũng cũng có ích rồi xong mất máu mình chết luôn mọi người được ăn dưa hấu hòa máu ui rồi một lần nữa ăn cách nha một lần nữa ăn cách đó anh à, à, à, đùa không vui nha đùa có vui nha cái nữa là hết thương luôn á biết biết biết biết biết ờ, biết anh hương mà cứ cứ cứ cứ chọc anh hoài à biết anh hương mà cứ chọc anh hoài à thì sao hơn được <laughs> quách là con lợn dùng ba <laughs> anh saki em qua với ok để tb qua uh, ờ, ai đó và bắt happy và bắt danh gì đây thanh niên màu đỏ có mặt rồi cái gì vậy một khoan hình như đánh nhau được hả được đánh nhau được không mọi người thì đánh nhau đúng không được luôn hả hào hán vậy đánh nhau được ta bắt đời vậy luôn thiệt luôn ngày mà đứa nào kêu chỉnh tắt bb giùm cái coi chơi chơi tá vàng nè tá vàng đâu em tá vàng đâu hồi ờ, nhỏ nó quýnh ờ, con mất ờ, cái cuồng hồi nãy mất cái quần rồi mà ta tá vàng đâu em ui cái gì vậy tá vàng tá vàng có tá vàng là mọi người nhưng có cái gì đó sai đây nè nay bị quýnh hoài luôn á vô trong nhà khỏi quýnh ừ ê u là trời hey ơi không không không nhảy qua được rồi em sẽ bắt cốc saki không anh anh anh là cáo rồi phải là cốc còn bắt cốc <laughs> cóc này đây có có màu có màu xanh màu tím màu đỏ màu hồng màu đen đủ màu hết luôn đúng là năm anh em sinh nhân luôn đúng là năm anh em sinh nhân luôn tu cũng là streamer luôn cũng dùng vtube nhưng tôi like ở chỗ khác á like ở twitter à, viết đúng không viết nhưng mà ở ờ, uh, lại đó cũng được nhưng mà thường là bên đó thì nó sẽ kiểu ờ, ờ, nó có nhiều người nước ngoài hơn nước ngoài nó sẽ ít người ít người Việt Nam ít người Việt Nam coi bên nền tảng đó Nemo á wow dạ yeah. vậy là Hồng Đào đi con đường nó hơi uh, hơi uh, khác biệt ừ. ít ít ờ, ít VTuber nào like Nemo lắm nhưng mà có thể sau này sẽ trở thành một xu hướng kiểu uh, like Nemo thì nó sẽ nó có kiếm được uh, nếu mà về thiên hướng kiếm tiền á thì like trên tweet thật là Nemo quay sau anh thì em em này cái cái dòng ở dưới á nó là sẽ cái dòng mà mình bỏ đồ vô để mình trao đổi đồ trong rương thì cái cái rương này nó sẽ là đổi trong rương này em lấy bốn cái ờ, sắt đổi lấy 15 hòn đá còn cái rương này lấy 15 ờ, hòn đá đổi lấy bốn cục sắt ừ, nó qua lại vậy còn cái rương này nó sẽ đổi từ ờ, đổi một cái giày sắt chúng ta đổi lấy một cái cục emerald và cái rương này lấy bốn cái táo bốn trái táo đổi lấy bốn cái dưa hấu lam đất nó tự có anh đúng rồi nhập cái lạnh nó lên rồi là sẽ lên được luôn nhập cái lệnh lên là sẽ lên được luôn anh cho em TNT đi nhận này phá gì vậy cho TNT để phá hay gì ông nhiêu tuổi á à, Saki 22 tuổi nha mọi người trong cái lo của Saki lúc mà à, như Saki chưa có ghi cái, cái lo lên trên à, trên à, chưa có thông báo trên à, trên mạng xã hội đúng không thì cái lo của Saki là 20 không ta ờ, uh, 20 22 quên bả rồi ờ cứ như tại vì cái nó là tính theo tuổi trái đất thôi còn tính à đúng rồi trong cái cái cái lo debug của Saki cái video á cái, cái video debug của Saki có ghi cái cái, cái số tuổi á mọi người cứ vào đó mà coi nha cái đó là có hết nha chú đã tôi được 515 follow à hay ta tôi 2k2 2k2 là hôm nay 22 hay hôm nay 23 2k2 là 21 hả không tính toán nó tính toán nó hơi sai ấy không biết có đúng không nữa dạo này tại tại tại loài cáo trên vũ trụ nó ngu toán lắm mọi người ngày đó mụ mẹ không có đến được hai cái hai là hai ngày hai đúng không thì uh, ờ, 2023 thì trừ đi ờ, hai uh, thì nó sẽ là uh, <laughs> <laughs> từ từ từ 21 21 21 đúng rồi trời nhà này ờ, dạo này nó chỉ ốc lẩm bẩm rồi lý lịch của Yuri là gì á tôi là nữ có gọi tôi là Kim My à ờ, gọi tại vì VTuber thì ờ, thường là không có gọi gọi, gọi tên của VTuber không mà ít đâu có tao như không có gọi bằng tên tên thật Kim My là tên thật hả em em em giết người nha vậy luôn giết người vậy luôn em giết người được không anh không nha em trời nhỏ này sơn nhỏ này nó nguy hiểm quá à. sơ hở tí lên rồi giết người à nguy hiểm quá à không có được rồi nguy hiểm quá sợ tí đi thấy nữa rồi giết người rồi tôi đang sống ở nhật tên thật là miruna nhiều tên dạ yuri rồi kimmy rồi miruna vậy tên đấy <laughs> rồi dạ, tin gì bây giờ ngán chú cáo có vấn đề về não này quá giết đi Saki tài trợ phải rồi không có tài trợ nha không đâu trừ anh đang không được giết ai nha không được giết ai nha ờ mấy đứa này nguy hiểm quá sợ hãi giết người rồi bây giờ phải tắt tắt bb thôi đứa nào mở bb lên vậy nhớ là có tắt PVP mà đứa nào mở PVP lên giờ đứa nào đứa nào báo vậy đứa nào báo cái vậy đứa nào báo cái vậy không có chấp nhận được bbb bật hả tắt đi rồi tính ra là mình uh, tính tính tính ra là để chế độ uh, khó chứ đến giờ luôn á hẹn gì nó bật vb lên được không thể tin được không thể tin được vậy mình chơi trận cái này luôn á à, dân làng lời nhắc gói tài nguyên ok ok ok rồi à, reload lại nha mọi người mấy cái này nguy hiểm quá sợ hở tí là nó tin tới sợ tí là Win nó giết người à. nguy hiểm quá à tay rồi như đi ra đúng không làm sao mà biết được ừ ha server của anh mà ai mở mà anh nhớ đâu nhớ là có tắt bb ờ, đâu à, mọi người login lại nha nếu mà mọi người có hẹn cái thông báo login lại thì mọi người login lại nha login lại vào trong game nha đăng nhập lại vào trong game nha dùng lava được mà thiệt tình luôn á thiệt tình luôn á đi lấy lava giết người nhỏ này hay là đáo để à, nghi ngờ em thì phải là nữ nha bắt đầu nghi ngờ em phải là nữ nha con trai đúng không con trai đúng không chỉ có con trai mới mới mới, mới kiểu hay ư giết người với lại phá phát gì thôi à trai đúng không chứ con chứ mấy bạn nữ là mấy bạn uh, uh, về cái mấy bạn uh, hiền lắm mấy bạn không bao giờ giết người đâu chỉ có mấy bạn nam là đó đúng rồi thì sẽ kinh lại là đây, skin của em là skin nữ rồi, skin này nè Sơ hở tí, sơ hở tí là tiền thuyền bỏ anh luôn à Bỏ vậy thiệt luôn á Sơ hở tí là tiền bỏ à, à Skin Set à, Banda Banda Đúng không ta Ok Em có nói em là nữ đâu tại em cứ im lặng em không có nói trời ơi sao mà biết được Bi vọc bắt và bắt gỡ gỡ gỡ cái giáp lên cho anh coi cái ồ anh như coi rồi đúng không coi rồi quên quên quên anh tưởng đâu chưa có coi cái cái cái skin của em Ủa ngoài mình có kim cương nào mình ráp cái cái quần đi ừ. Không có quần mặc cái kỳ kỳ Để em dẫn Jimmy về cắn anh phải nồi Ôi có cốt chim kim cương nè Thứ nào cho vậy Ra bắt cho hả à? thái đồ chuồng saki tù chuồng mèo hành nhà rồi cái gì chuồng mèo ở đây cái gì chuồng mèo ở đây cái chuồng mèo là bên bên server wheel còn đây là cái nhà ở đàng hoàng mà làm cái chuồng mèo ở đây tôi toàn tôi toàn like game nặng thôi ít chơi Minecraft lắm vậy luôn <laughs> ít ít chơi Minecraft mà à, thì ra ngày nào cũng tốt thôi nhưng mà thì mình thích mà mà thích game nào mình like game đó thôi mà Yuri có uh, Yuri có hay Miruna có hay collab với lại uh, mọi người không với các bạn uh, khác á hồi như tôi nhớ thấy thấy như là có có có có vài bạn ở đây uh, xem chùa đúng không tôi tôi để như có cảm giác có một vài bạn đi xem chùa đúng không rồi ai mà chưa đăng ký kênh thì mọi người đăng ký nha mọi người đăng ký kênh ủng hộ cho Saki nha mọi người cảm ơn mọi người rất là nhiều nha mọi người giúp đỡ cho Saki đạt 1.000 subscribe nha mọi người cảm ơn mọi người rất là nhiều nha <laughs> còn ai muốn à, donate cho Saki kiểu uh, cho tiền cứ cho Saki tiền ăn mì gói thì mọi người cứ donate trong cái link donate thì Saki có để trên phần miêu tả video nha mọi người trong phần mô tả stream á mọi người có thể vào đó để donate nha ừ 10 ngàn thôi à, một gói mì 5 ngàn <laughs> một gói mì 5 ngàn mọi người ạ <laughs> nhớ bấm like nha nhớ bấm like nha nhớ bấm like nữa nha à chưa bấm like bấm like đi nha đừng có bấm like hai lần nha bấm like một lần thôi nha đừng bấm like hai lần nha mới chơi phun bộ kim cương luôn em sắc quá trời còn không lành giá sắc nữa thật là giàu có đúng là người giàu quá khác người già có khác cho anh chai trái táo vàng thế này thôi một trái là đủ rồi một trái là đủ rồi giờ đâu có xài nữa đâu em cũng là youtuber anh đăng ký kênh em đi em mới đăng ký kênh em là gì á <laughs> vào đây tôi cho đồ <laughs> vậy luôn ít đi con nè để uh, set skin cho ít đi con luôn skin set ít ờ, đi con con đi được không ta ô được luôn nè <laughs> được luôn <laughs> thêm không đủ được rồi là gì what không dụ được rồi á à. anh cho em đồ ăn đi đổi đi xấu quá ok đổi luôn đổi qua skin skin này bảo đảm đẹp skin mít mít mít tơ vịt ok skin Mr. Bịch skin này mà mà gọi là xấu rồi mà, mà chê là là không biết skin này là skin làm sao mà chơi được trời ơi skin đẹp phải mà sao mà chơi được chào Trần Văn trời chào à, bạn à, Quang Trần Văn nha chào Quang Trần Văn nha em không thích con vịt không hết con vật thì cho con chuột à, tơ chuột tơ chuột không được à, à, à không hết uh, đây là Batman ok vịt trai đó giờ hết con gì nói luôn để Saki xét một lần anh nhìn đằng sau đi thấy gì đâu em reset kim cương luôn nè bà biết rồi à sao sao sao cái này được không đen đen thì được không cao to đen thôi, cao to đen ho về được còn gì nữa còn chê gì nữa skin mà được không bằng em không tạm được em á sao sao mọc râu rồi sao nhỏ này mọc râu rồi cao to đen hôi bao đẹp <laughs> con lại mất ba mẹ cái gì vậy Batman bố mẹ anh đâu <laughs> đang một hai ba tiêu vũ còn hả đứa nào lốt vậy thế nào đốt vậy phá quá nha panda thương thương em quá em làm tới đúng không gặp mày nhà cái đứa em như em chắc mỗi ngày em quýnh nó chục lần rồi đó hư quá à anh anh chị em biết là em hư phải không có hư không đừng như thế đâu ra đây đánh đòn hết thôi bố mẹ đang đi chơi vậy ờ, ở đây có 10 có có ai đổi đồ không có ai đổi đồ không đồ trong rương nè có ai đổi không ở đây có thể đổi được uh, uh, sách uh, và hang đá bên đây đổi được uh, dưa hấu em đói cho em ăn đi em đói nè đó ăn đi em u trời mập khờ khạo đã bị giết bởi quái khô tàn <laughs> có đứa nào lấy xương chó không anh cho khúc xương chó nè mọi đứa gặm cái nè đây là anh hai giờ anh em mình gặm chung xương chó đi Ủa, xương chó gặm sao không gặm được à <laughs> mình đa báo nha mình đa hư quá nha hư quá nha hư đánh đòn á hai con chứ không phải một hư đánh đòn á em lầy <laughs> xương chó là để cho sói à cho ăn được hả tưởng ờ, gặm được chứ tưởng gặm xương được chứ Bonda đốt cháy mông em luôn báo quá ờ à. Bonda báo quá ờ à. hư quá à. hư gì làm sao mà người ta hương em được đúng không hư gì làm sao mà người ta hương em được em phải em phải em phải ngoan người ta mới không không không không không mới mới, mới hơn chơi đúng không gì vậy bất đời cái gì bắn vậy à, à trời ơi ui bắn ghê vậy bạn ui bắn ghê vậy ồ vậy chắc phải kích nhỏ này quá clip nhỏ này quá à, nhỏ này báo quá à nhỏ này báo quá à kết thôi kết thôi kết thôi hết thương rồi hết thương rồi không còn hơn nữa hết thương rồi hết thương rồi báo quá à hư quá à không hương nữa bị <laughs> xếp bê làm nổ tung rồi hơi gà cũng được hư là phải phạt đúng rồi hư là phải phạt không vậy nữa hey, ok anh tin em anh tin em anh tin em ui chứ mấy đứa bị ripper nổ hoài vậy trong cái lè trong cái nhà đâu có ripper rồi đâu ui giá em đi đốt cù theo vũ mất skin rồi nè Tiêu dụ mất skin rồi Skin em đâu Tiêu Vũ Ừ để uh, cho sơ cô cho Tiêu Vũ một skin tạm uh, ờ, Tiêu Vũ ấy nè đó có skin tạm rồi nè phạt tính đích anh đi đến chết con rồng không <laughs> chết rồng luôn ạ à. ai xây bậy bậy gì trước nhà Saki vậy có không có cái xà có cái cột này đúng không tưởng đâu xây uh, ờ, tưởng là xây lô cốt xây hát vậy chứ Hồi kiếm em kiếm này em tranh gì á kiểu chủ à, sắc sắc sắc bén hả rồi anh lên chơi với lửa luôn <laughs> vui ép wireless Eticon đi anh thôi thôi dụ anh đúng không dụ anh đúng không dụ anh đúng không nè yeah, là biết dụ rồi rồi cứ là đổi đổi đồ bây giờ không thấy gương này có à có nè có đồ rồi có đồ có sắt rồi có sắt rồi em ngoan hiền quá trời nó làm cái cái cái lò ở trên không luôn nè Ok thì cái bữa collab là Sumi ngày hôm nay thì Sumi đã học có việc sớm rồi mọi người cho nên là uh, hôm nay chúng ta cũng sẽ dừng ở đây nha mọi người um, gặp lại mọi người vào stream ngày mai nha mọi người xem lịch ở trên uh, fanpage và trên uh, trên facebook á trên bài discord sẽ có lịch của anh nha mọi người ở trong uh, YouTube cũng có thể trên cái tác cộng đồng có thể có uh, stream của Saki á thì mọi người có vào đó xem nha dùng stream đi tới qua server view chơi ok à, à, à. ok thì bye bye mọi người và gặp lại mọi người ở stream lần sau nha anh xây một công trình hiền ngoại đã làm mưa làm gió trong cái tựa game Minecraft nào đó đi à, một công trình hiền ngoại đã làm mưa làm gió hả anh không có không có giỏi uh, xây xây dựng lắm nhưng mà chắc là nếu nếu mà có thời gian thì chắc cũng thể xây được một cái công trình gọi là gọi là có có quy mô một chút <laughs> chặt cây đốt rừng đi bãi vậy chặt cây đốt rừng luôn rồi có đốt rừng mấy đứa chúng ta phải bảo vệ môi trường Ê, bye bye mọi người và gặp lại mọi người ở stream lần sau nha mà nếu mà bạn nào mà chưa có đăng ký kênh cho mọi người đăng ký nha mọi người đăng ký kênh ủng hộ cho Saki nha mọi người giúp đỡ cho Saki đạt 1.000 subscribe nha mọi người cảm ơn mọi người rất là nhiều và mọi người nhớ chia sẻ stream và like cho cái stream mọi người like cho video luôn nha mọi người cảm ơn mọi người rất là nhiều nha gặp lại mọi người ở stream lần sau nha bye bye xin chào again gặp lại mọi người ngày mai nha gặp lại mọi người ngày mai nha nhớ nhớ nhớ ngày mai nhớ nhớ lên máy bay tiếp nha <laughs> nhớ lên máy bay tiếp nha để cho cơ trưởng Saki lái đưa mọi người vào khỏi yên thẳng bye <laughs> mọi người nha bye bye chấm trăm hai t ok ok ok bye bye đến đây xếp hàng chào mọi người mấy đứa đứng đây xếp hàng nè chào nè bye bye see you again